à, lâu quá mới quay lại đây đúng không dạ cũng mấy tháng rồi nhỉ à, mấy tháng rồi em thấy công trình giờ xây dựng nhanh không nhanh chứ anh mới ngày nào em thấy nó còn chập chướng một hai tầng à, và bây giờ cấp nóc luôn rồi năm ngoái anh nhớ lúc em mới vô là dự án của mình là gọi là ở phần này chưa có làm à, chưa xây dạ. móng luôn nè đúng không lốc xe chưa xây móng luôn anh móng luôn bây giờ dạ. hiện nay thì uh, à, lốc A và lốc B đã được cất nóc rồi đó còn em thấy uh, lốc C nè ha là lên tới tầm mười mấy luôn rồi dạ. Và lúc D thì sắp hết nóc rồi rất là nhanh ha lúc em ờ, đầu em ờ, triển khai bán dự án này thì em thấy thích nhất những căn nào em thích mấy căn ở bên lúc A tại lúc đó em thấy nó hướng thẳng về thành phố anh hướng thành phố à nhưng mà khách hàng của em thì nhiều người thích góc C hơn thì phải anh thấy là rất là nhiều khách hàng người ta thích cái những cái căn á mà view về phía công viên này nè dạ nhìn nó thoáng mát hơn nó đúng thoáng không? đẳng hơn với lại view về trung tâm hành chính huyện Bình Chánh nữa đó vị trí rất đẹp luôn à, cái lúc mà em mới vô á, là chủ đầu tư cũng đang triển khai gọi là cải tạo lại công viên và công viên hiện nay cải tạo lại rất là đẹp luôn dạ. rất là nhiều tiện ích cho công viên, cư dân xung quanh công viên này thì đợt anh ra bỏ ra 10 tỷ lận đúng không anh à, đúng rồi em 10 tỷ để mà cải tạo thì à, theo em thì à, trong à, cái dự án của mình thì căn nào là vip nhất Dạ, em nghĩ là căn 113 mét vuông, căn mini penthouse. Mini penthouse á. Dạ. Em có thích căn đó không? Có chứ anh, nếu mà có tiền thì đương nhiên em sẽ mua căn đó để ở đó. Tại sao? Tại vì nó giống như một cái penthouse nhỏ của mình vậy. Ừ. Gia đình mình ở cũng thoải mái hơn. Nó không gian của nó rất là rộng. Ừ. Dạ. Còn lý do nào nữa? Ờ... Em biết không? Nó có 3 phòng ngủ hả anh? 3 phòng ngủ thì căn đó là nhà nó thiết kế 3 phòng ngủ và căn đó thì chủ đầu tư An Gia họ bố trí ở những vị trí gốc dạ. thì nó sẽ tạo hai view rất là thoáng cho cư dân khi sở hữu những cái căn 113 mét vuông và những cái căn đó đều nằm ở vị trí mặt ngoài hết nên khi mà cư dân họ sở hữu những căn này thì họ sẽ được một cái không gian thoáng hơn mát hơn view ra phía bên ngoài rộng rãi hơn nè dạ. rồi à, thiết kế ba phòng ngủ thì nó giúp cho đại gia đình có thể phù hợp ở nè thậm chí những người ở à, một cặp vợ chồng trẻ ở cũng rất là thích hợp tại sao nếu mà có định hướng là cặp vợ chồng trẻ có thể ở căn master nè còn hai hai căn phòng ngủ còn lại là có thể uh, xây dựng cho những cái đứa con trong tương lai hoặc là thậm chí có thể mình thiết kế cái dạng gọi là phòng trải nghiệm rồi phòng làm việc chẳng hạn vân vân và vân vân thì uh, anh sẽ cùng với tiên mình à, quay lại cái nhà mẫu của dự án Gây để mình xem qua cái thiết kế của căn này để chia sẻ đến khách hàng xem qua tiên nhé dạ. rồi mình cùng di chuyển ha thế nào bây giờ mình đã quay lại cái căn 3 phòng ngủ nè tiên dạ. anh mời tiên ha ừ. rồi thì à, bây giờ mình chia sẻ lại cho khách hàng cái không gian của căn 3 phòng ngủ này thì cảm giác mà mà em quay lại căn này thì em cảm giác như thế nào em vẫn thấy nó rất là đẹp ừ, không gian phòng khách tuyệt vời đúng không dạ không gian này thì à, sau này em đãi tiệc trong nhà em luôn khỏi phải di chuyển ở ngoài em Đó. thích nhất là cái ban công ở đây á anh ban công đúng không dạ tại sao em thích cái ban công này nó rộng và thoáng mát thì sau này mình tưởng tượng đó, ở đây là một cái thanh sắt nè anh lan can dạ cái lan ừ. can thì đó buổi tối đó, nó sẽ vào trong nhà của mình ừ. mình ngồi đây mình ăn đồ nướng tiệc BBQ ừ. thì nó khá là ừ. tuyệt vời ừ. rất mát tại à, công viên trung tâm hành chính của mình á, thì cực kỳ là mát luôn rồi ở đó thì à, môi trường sống cũng khá là trong lành nè rồi mình có nguyên một cái ban công rất là rộng như vậy tại khu vực ban công này thì em có thể trồng rất là nhiều cây xanh yeah. Dạ. trong cái ban công mình thậm chí mình trồng những cái loại rau dây leo á mình có thể sử dụng trong gia đình mình luôn sử dụng rau sạch ha yeah. Dạ. ngoài ban công mỗi buổi chiều à, mình cái view của căn ba phòng ngủ á view ra nó rất là thoáng luôn thì mỗi buổi chiều mình đặt cái ghế à, ghế mây á mình ngồi bên đây mình vừa nhâm nhi một ly cà phê mình ngắm về công viên trung tâm hành chính mình Bình Chánh thì thật sự là tuyệt vời đúng không Tiên? Đúng rồi. Ừ. Ở chợ vị trí này ha thì ở đây thì chủ đầu tư họ sẽ lắp đặt một cái cửa lùa ba cánh để mà ngăn gió bớt cho trong cái căn phòng của mình á đỡ gió hơn ha sẽ rồi cái không gian phòng khách này à, anh thật sự rất là thích cái không gian này tại vì sau này à, ngoài cái việc gia đình của nhà những gia đình mà khách hàng họ ở thì có thể họ đãi những cái tiệc họ, họ mời bạn bè của họ hoặc là họ hàng đến thì với không gian phòng khách rộng như vậy thì em có thể đãi rất là nhiều có thể lên tới 20 người mình ngồi quay quần ở dưới à, cái không gian này thật sự là tuyệt vời luôn em biết à, về cái bàn giao nội thất của chủ đầu tư An gia cho khách hàng không à, theo lần trước em thấy á, thì nó bàn giao là của anh cường đúng không anh ừ. bếp trên và bếp dưới cho khách ừ. thì đợt này có gì thay đổi không anh đợt dạ, thì ờ, vẫn là tủ thương hiệu KATA của An Cường ha dạ. tủ uh, chống va đập thì ở đây nó có một cái những cái lò xo nè lò xo này là thương hiệu Hapler cái lò xo là xo giảm chấn rất là tốt trên thị trường rất là nhiều loại loại cái lò xo làm cho cánh cửa tủ một số lò xo thì khi mà đóng lại nó sẽ không có giảm chấn nó gây nguy hiểm cho cái gia chủ ha rồi à, đối với căn ba phòng ngủ á, thì chủ đầu tư an gia họ lắp đặt sẵn cho cư dân những cái học tủ y chang như vậy luôn giống 100 phần trăm ha là gỗ cata là tủ bếp trên và tủ bếp dưới và ở đây thì mặt đá đây là đá tự nhiên trên cái mặt bếp nè và ở đây thì chủ đầu tư họ bố trí cho cư dân một cái bếp thương hiệu Hapler ba vùng nấu ha và máy hút mùi cũng thương hiệu từ Hapler của Đức em nha Đây là mình được nhận cả bếp trên và bếp dưới đúng không anh? Bếp trên, bếp dưới đó. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới Rồi, những cái học tủ thì chủ đầu tư bố trí rất là nhiều ngăn tủ cho cho cho gia đình này. Có thể chứa rất là nhiều chén, nĩa, rồi son nồi đầy đủ hết Rất là nhiều ha, mình rất là tiện lợi luôn thật sự tuyệt vời ha rồi bồn à, bồn rửa này á cũng à, bàn giao bồn hai chậu một chậu thì em có thể rửa rau củ quả một chậu thì em rửa thịt với lại rửa chén sau khi mà mình sử dụng á, thì nó sẽ à, giúp cho an toàn vệ sinh thực phẩm hơn ở đây có vòi nước cũng thương hiệu hấp lơ luôn em nhé cái này mình có thể kéo ra được nè đó thì à, vòi này thì em có thể là uống nước được tại vòi luôn nó có hệ thống lọc nước trung tâm em ha rồi thì à, phía không gian này chủ đầu tư chừa một cái khoảng trống để em có thể lắp đặt cho mình một cái tủ lạnh xoay by xoay như vậy ha Đó. thì nhà anh cũng à, lắp đặt một cái tủ như vậy nè cái tủ nhà anh thì nó to hơn nó cao lên tới trên luôn cũng lắp đặt y chang như vậy và đặc biệt trong cái căn 113 à, mét vuông này á thì à, em có được bố trí thêm một cái video call an ninh em biết tính năng của video call an ninh này không dạ không anh video call an ninh này á, là sẽ kết nối xuống cái phần an ninh của nếu ban quản lý ở dưới tòa nhà có nghĩa là mỗi lần mà à, những bạn bè của em lại tòa nhà thì họ sẽ thông qua cái mắt thần ở dưới à, ở dưới sảnh họ sẽ gọi lên cho em họ gọi bấm mã căn hộ của em họ gọi lên đây thì em chỉ cần ở trên này em xác nhận là họ tự động đi lên thang máy họ khỏi khỏi phải phiền đến ban quản lý wow. khỏi phiền đến bảo vệ luôn và tiện lợi và những người thân đó cũng cảm thấy nó rất là tiện lợi và em cũng xác nhận được người đó có phải là bạn của mình hay không nhiều khi mình mình thấy trong qua gương mặt ở đây nó có mắt thần với nó sẽ nhìn vào gương mặt của cái người đó nếu mà không phải bạn bè thì em từ chối là họ sẽ không di chuyển được trong căn hộ của em đó để là điểm nổi bật dạ. mà vết gây hơn tất cả các dự án xung quanh hả anh ở một cái căn hộ uh, à, uh, à, sao ghét của nam long á thì nó không có cái tính năng này không có tính năng video call an ninh này ha rồi bây giờ anh xin mời em vào cái phòng master ha đây là khu vực không gian của phòng master đây là không gian của em nè <laughs> tuyệt vời đúng không em thấy không gian này như thế nào quay lại thì như thế nào em khá là thích không gian này vì em có một chỗ riêng để có thể trang trí ừ. dạ mỗi buổi sáng buổi tối ha mình <laughs> vừa trang điểm mà vừa có thể làm được một phòng quần áo riêng đúng không anh ừ, phòng quần áo riêng thì đây là khu vực em có thể bố trí à, những cái trang phục rồi à, những cái phụ kiện của em ha rồi, anh tin rằng với không gian này thì mỗi buổi sáng sẽ lấy cho em một cái nguồn năng lượng rất là lớn trước khi mình à, bắt đầu một ngày mới cho công việc. Anh cũng thích cái à, dạng thiết kế tủ như vậy nè. Tại vì tủ này không gian này dạng không gian mở nó tạo cảm giác cái căn phòng của mình thoáng và rộng hơn. Ha. Mặc dù ở đây nó có cái tủ với có một phòng nhỏ rồi mà bên ừ. đây nó không bị chật quá nha. Ừ. Thì ở đây thì chủ đầu tư họ thiết kế cho mình một cái à, cái đôn cái rôn em ngồi ở đây để em ngắm cảnh thì cái view của em sau này nhìn ra phía bên ngoài ha cửa này là cửa cách âm thì cái cửa này chủ đầu tư thiết kế hai cánh khi em mở hai cánh cửa này ra nó sẽ tạo đối lưu gió thì nó sẽ giúp cho căn phòng em mát còn nếu mà thiết kế dạng một cánh á, mà cái cửa chính em đóng dạ. thì nó sẽ không gió nó sẽ không vào được nó sẽ làm cho căn phòng mình rất là nóng còn khi mà em thiết kế cái dạng đối lưu như vậy nè gió nó sẽ lùa theo nó làm căn phòng mình mát thoáng căn phòng mình luôn ha và cửa cách âm thì à, khi mà đóng cửa này lại á, thì những âm thanh phía bên ngoài em sẽ không nghe nữa tối ngủ mà yên tĩnh thì rất là tốt ha chất lượng bàn giao bên đây nó khá là tốt thôi đúng rồi thì à, những cái à, phụ kiện bàn giao cho cái căn hộ mình á đa phần chủ đầu tư An Gia lựa chọn rất là kỹ từ những nhà cung cấp lớn và những thương hiệu có tiếng trên thị trường thì chính vì vậy nó sẽ làm cho cái căn hộ chúng ta càng sang trọng hơn nữa thì ở đây thì chủ đầu tư An Gia làm những cái điểm nhấn khi mà à, khách hàng cư dân người ta nhận nhà về người ta có thể thiết kế như vậy những cái gương soi như vậy thì cái căn phòng của chúng ta sẽ cảm giác cái căn phòng em nó rộng ra rất là nhiều luôn thì anh dẫn rất là nhiều khách hàng vào đây thì à, bất kỳ khách hàng nào cũng đều cảm giác như vậy hết bây giờ mình sẽ di chuyển qua phòng ngủ số 2 em ha đây là không gian phòng ngủ số 2 phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3 cũng rất là thoáng luôn cũng có cửa sổ view qua phía bên ngoài luôn cái phòng ngủ số 2 đặc biệt là có một cái view góc nè em rất đẹp ha đó với cái view góc này thì em sẽ nhìn không gian nó rộng hơn ra phía bên ngoài rồi à, tại cái view này á, thì à, chủ đầu tư họ bố trí à, một cái bàn làm việc gợi ý ha thì cái phòng này thì anh lại thích cái phòng này hơn nè tại vì anh ở một mình anh thích cái phòng này mình có cái bàn làm việc như vậy mình có cái tầm view cực kỳ đẹp ha dạ em thì thích khá, em khá là thích mấy không gian mà ấm cúng đúng vậy ừ, ấm dạ. cúng giống vậy ha nó gọn đúng không em nó gọn ha rồi cái view này thì nếu mà cái view này em chọn những căn 113 mét vuông này á sẽ view về công viên trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Dạ. Thì sẽ mỗi buổi sáng mà mình nhìn cây xanh á, mình cảm thấy con mắt mình nó dịu hơn và nó sẽ giúp cho mình tái tạo cái nguồn năng lượng sau ờ, những ngày làm việc gọi là mệt nhọc ha. Rồi. Cái hệ thống tủ này á thì là hệ thống cái dạng không gian mở, em không cần làm cái cửa tủ luôn tủ này mình được bàn giao đúng không ạ thì à, tủ này thì chủ đầu tư An Gia sẽ tặng cho mình những cái phụ kiện nội thất à, đi kèm dạ. trong cái đợt mua hàng này những giai đoạn đầu là không có tặng nội thất nhưng mà trong giai đoạn này thì em sẽ được à, tặng à, giường rồi tủ quần áo ha rồi bàn ghế thì ở đó thì nó sẽ có cái danh mục đầy đủ cho những cư dân họ sở hữu căn 112 m vuông dạ. này luôn thì gỗ ờ, trong cái thương hiệu mà tặng nó cũng là gỗ của An Cường luôn em nha thấy tuyệt vời không đó không gian này thì à, cũng là căn phòng ngủ số 3 ha thì với không gian này thì à, thay vì làm phòng ngủ thì chủ đầu tư họ gợi ý cho mình một cái option đó là không gian trải nghiệm nếu mà em à, làm gia đình trẻ hoặc là những khách hàng gia đình trẻ sở hữu căn này mà gia đình gọi là chưa có nhiều thành viên thì có thay vì thiết kế một cái phòng ngủ thì à, những cư dân họ có thể thiết kế một cái không gian trải nghiệm như vậy hoặc là một không gian làm việc để mình thay thế cho cái việc mà mình sử dụng tối ưu về công năng của cái căn ba phòng ngủ của chúng ta em thấy tuyệt vời không mỗi sản phẩm an gia đưa ra đều có những cái sáng tạo trong cái việc mà thiết kế phòng ốc trong căn nhà ba phòng ngủ rất là tuyệt vời nếu mà em thì em cũng sẽ thiết kế đúng kiểu như vậy tại vì nếu mà để ba phòng ngủ thì nó sẽ hơi tốn đúng không anh đúng rồi ba phòng ngủ thì hơi phí tại vì à, không gian này em có thể thiết kế phòng trải nghiệm như vậy là tuyệt vời nè nếu mà em không thích nữa thì em có thể thiết kế phòng làm việc dạ. còn không thích nữa thì mình có thể thiết kế một cái kho cũng được để mình chứa những cái vật dụng nào đó mình ít sử dụng thì mình có thể làm cái kho luôn cũng được dạ. tận dụng công năng mọi lúc mọi nơi ha rồi cái view em cũng nhìn cái view này rất là thoáng ha cái view cũng cực kỳ thoáng luôn nói chung là ba phòng ngủ thì cái view nào cũng hướng ra ngoài hết nó không bị trắng view bất kỳ một cái phòng nào hết thì nó sẽ làm cho cái căn nhà chúng ta cực kỳ là thoáng cực kỳ là dễ chịu sau khi mình xem lại nhà mẫu thì em thấy như thế nào cảm xúc như thế nào em vẫn thấy căn nó nhất nhận thích căn dạ. cái thiết kế căn này thật sự à, khi mà những khách hàng của giang á họ đến họ trải nghiệm và họ rất là happy đối với căn này và quyết định lựa chọn ngay cho mình một căn như vậy và hiện nay thì chủ đầu tư An Gia có những chính sách cho những khách hàng sở hữu những cái căn 113 m 2 này cực kỳ là tốt luôn chị khách hàng nhé nếu chị khách hàng muốn biết chính sách đó như thế nào có thể vui lòng liên hệ ngay với Giang qua số điện thoại 091 424 5885 và Tiên 0938 644 786 để biết thêm chi tiết về dự án nha rồi hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại căn hộ 113m2 và vị trí dự án Westgate của chúng ta. Xin chào anh chị khách hàng. Tạm biệt quý anh chị.